Mái ấm an lạc tại chùa Pháp Tánh Đường đi vào khá hẹp Chùa được thành lập vào năm 1930 Vào năm 2012 bắt đầu có người bỏ bé trước chùa Sư nuôi luôn từ đó Hiện tại tổng 12 người chăm, một người nấu ăn Kinh phí nuôi các bé, bán mất và các nhà hảo tâm Vài năm nay, nhóm của Khải Toàn vẫn thường xuyên kêu gọi bán mức giúp chùa, cũng như kêu gọi các nhà hảo tâm mở lòng giúp chùa nuôi các bé. Hy vọng các vị mở lòng một lần đến đây để nhận thấy những hoàn cảnh đáng thương để mở lòng giúp đỡ chúng sanh. Hỗ trợ bán mức cho chùa mình vài năm nay, chỉ mong rằng à, mình có thêm à, chút kinh phí nuôi dưỡng các bé. Hiện tại à, ở đây sư có cái trở ngại gì lớn không à chưa chưa đến chắc à, chưa đến không à, bé của mình khoảng hiện tại khoảng bao nhiêu bé à dạ 53 53 bé à, lớn nhất khoảng nhiêu tuổi tư dạ cái dạ. cô giờ rất sinh hoạt của mấy bé à, bình thường là sao ạ à? vừa có vừa học chữ vừa đọc kinh gì không ạ à? dạ có hai người bé hai người mấy bé lên tụng kinh hai người bé tụng kinh ờ, theo một ngày mấy thầy khóa à? dạ không mấy bé ờ, chùa thì một ngày bốn thời dạ à, mấy bé thì một à, bé thì một thời dạ thời dạ còn ờ, mức này uh, cô uh, mà bán kinh phí có đủ trang trải cho các bé không ạ? À? Dạ, đủ Dạ. Bởi vì 14 của bọn họ 14 cô bảo mẫu dạ dạ 14 cô mỗi cô 5 triệu mất ca đêm dạ mức này bao nhiêu người phụ mình làm ạ à? dạ mức thì ờ, bốn thằng cô bốn cô nữa dạ với lại tham quan à. dạ rồi coi cô cô dẫn đoàn ờ, đi tham quan xíu ạ dạ thành phẩm dạ. mỗi lần có chú gì à, chở à, quốc đến nhà toàn chú gì ạ à? chú hùng à, chú đó hơi yếu chú đó rất là dễ thương dạ chú đó ăn chay trường làm công quả dạ. cái này là quà mình đi từ thiện cho dạ. nơi khác nữa dạ quý quá đây là vào mức là mức gừng nè dạ cái này là mình à, mứt gia vị dạ. cái này mình à, tặng đi đâu à, sư cô ạ à? dạ về vĩnh long dạ thường là ngọc uh, nhắn cho sư cô mà, mà cũng có nhiều người à, hỏi và muốn ủng hộ bước của mình á và mọi người hỏi là nhãn hiệu điều kia thì toàn cũng trình bày là có những lý do thế gì à, nên là ở đây thì các vị mở lòng trợ duyên thay vì mua quà tết này mình á vừa mua đừng mất vừa vừa có tạo nên cái cái mình chia sẻ là phước cái cách mình làm là phước dạ rồi ờ, khi nào ờ, mấy bé ờ, rảnh cho làng hỏi thăm một tí xíu đứng ngoài cửa cũng được ạ Thank you. con kêu cho cho một bé ở đây là hỏi thăm cũng được à một hai bé hai ba bé lại hỏi chuyện hai ba bé cũng được thôi chú mời ra chú mời ra Ờ, hôm nay mấy chú, chú tên Khải Toàn, hôm nay mấy chú đến uh, thăm uh, mấy bé, mang một ít quà xuống cho mấy bé. À, cho chú hỏi thăm vài câu ha. Hằng ngày à, mấy con có học chữ à, với lại à, đọc kinh gì không? À, hàng ngày buổi nào học chữ? bảy giờ lên đọc kinh. Con mấy tuổi rồi? Anh tụi con tên gì? Con tên Minh còn con? Tên Thảo Thôi con nói lớn lên đi, không sao đâu, mình nên nói lớn Ở đây mình ăn ngon, ngủ ngon không? Mọi người có ờ, chơi và yêu quý với nhau không? Con, con, con có điều gì muốn chia sẻ không? con với uh, người lớn con với mấy em nhỏ con có muốn gì chia sẻ không nói vài câu cho chúng nghe con giúp cho mấy em ăn cơm à, con có phụ làm mứt không con có phụ làm mứt không con làm được gì trong khâu nào con nói lớn lên dùm tí xíu thôi là làm à, cái gần à, cái hộp mà khi gần thành phẩm bỏ cho mình chú cảm ơn chú đến chú thăm à, và chú, uh, chú nhìn mấy bé thôi chúc uh, các bé nhiều sức khỏe vui vẻ tràn đầy tình yêu thương rồi cảm ơn hai con rồi ai di đập không cảm ơn con chào con dạ dạ không à dạ khỏi vô khi cô dạ dạ dạ dạ dạ dạ